Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ của các sàn giao dịch kỹ thuật số đã dẫn tới một cuộc cạnh tranh không hồi kết. Các sàn giao dịch tài sản thế hệ mới luôn cố gắng nghĩ ra đủ các chiến lược PR để thu hút càng nhiều người dùng càng tốt. Tuy nhiên, trước các ưu đãi hấp dẫn của các chiến lược PR này, người dùng lại bị rơi vào một câu hỏi không đáp án rằng liệu sàn giao dịch tài sản thế hệ mới đang được quảng cáo rầm rộ này có thực sự uy tín và đáng tin cậy không giống như các sàn giao dịch truyền thống với mớ giấy tờ, quy trình phức tạp, mất thời gian, các sàn giao dịch kỹ thuật số thế hệ mới đa phần đều được áp dụng công nghệ blockchain. Blockchain được coi như cuốn sổ cái kế toán hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số, là bước đột phá cho một thế hệ tài sản mới và giao dịch mới dựa trên kỹ thuật số. Blockchain sở hữu rất nhiều nút độc lập có khả năng xác thực thông tin trong truyền tải dữ liệu mà không đòi hỏi bên trung gian để xác nhận thông tin. Với kinh nghiệm trong suốt 5 năm tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính của tôi thì tôi nhận thấy rằng uh, ờ, WeFilex có những cái ưu điểm rất là vượt trội so với những sàn giao dịch khác. Cái ưu điểm đầu tiên này đó là WeFilex sử dụng cái nền tảng công nghệ blockchain giúp nhà đầu tư giao dịch một cách chính xác, an toàn, bảo mật và nhanh chóng. Cái ưu điểm thứ hai này đó là cái cách sử dụng rất là dễ dàng, đơn giản và giúp bất cứ ai kể cả những người mới tham gia vào đây có thể dễ dàng giao dịch một cách à, nhanh chóng cái ưu thứ ba là đó là à, nhà đầu tư có thể à, dễ dàng theo dõi được cái sự biến động giá tức thì của thị trường à, trên sàn giao dịch WeFlex và ưu điểm thứ tư đó là WeFlex cung cấp những cái công cụ hỗ trợ giúp nhà đầu tư à, phân tích và giúp mọi người à, gia tăng được cái tỷ lệ chiến thắng và đem lại cái lợi nhuận cao trên sàn WeFlex WeFinex là một sàn giao dịch ứng dụng công nghệ blockchain điển hình. Trên WeFinex, người dùng không chỉ thực hiện được nhiều giao dịch trong thời gian ngắn mà còn có thể kiếm tiền nhanh chóng. Không những thế, WeFinex còn áp dụng một tính năng nổi bật so với các sàn giao dịch kỹ thuật số khác, đó là cho phép người dùng mới xem và sao chép lịch sử giao dịch từ những nhà đầu tư tài ba trên sàn WeFinex. Với tính năng này, người dùng mới không chỉ nhanh chóng làm quen được quy luật vận hành của sàn giao dịch mà còn có thể học hỏi chiến lược đầu tư của người đi trước từ đó đưa ra những chiến lược phù hợp cho mình, giảm thiểu phần trăm thất bại khi giao dịch. Wefinance còn xây dựng chính sách hợp đồng thông minh trên blockchain giúp người dùng quản lý tài sản một cách minh bạch, tạo dựng niềm tin tuyệt đối cho khách hàng khi giao dịch trên Wefinance. Đó là lý do vì sao, dù chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, nhưng Wefinance đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư.